Xin chào anh em thì clip này dành riêng cho tất cả những anh em đang chơi tài xỉu thua tha nợ nần và những anh em nào đang tìm hiểu có đồ công chuyện để anh em áp dụng vào các sân chơi của mình thì anh em cần phải theo dõi hết cái clip này clip này tôi sẽ chia sẻ cho anh em với món đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay thì với cái đồ chơi này anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi mọi sóng sới anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho em là một số hột trợ đây cụ thể hột 13 anh em nhé đấy tôi cho ngoái nhìn lấy ba hột bất kỳ em nhé đấy, lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ hột gì cũng được em nhé đấy hột 11 12 13 14 đều được hay hột cắt âm bo tròn phá tiếng đều được em nhé trước tiên thì tôi xin phép là chứng minh với em à, bộ hột và cái nắp kinh nghĩa của tôi nó là hoàn toàn bình thường đây hột rất là trong nhé Đấy, hột soi xuyên đây ok cho anh em em lưu ý này với những cái hột công chuyện đấy, em soi đèn flash này chắc chắn nó sẽ gợn đục không được trong suốt như thế anh em nhé Đấy. thì với cái đồ chơi này ấy, đang được rất là nhiều anh em quan tâm anh em cố gắng theo dõi clip này nhé thì trên tay tôi này lâm châm trắng này lâm châm trắng rất là hít anh em ạ đấy những bước kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em đi kỹ chơi em kiểm tra thật kỹ cho tôi ok chưa đấy. nếu nó là đồ công chuyện anh em thử nâm châm này chắc chắn nó sẽ hít anh ạ à. nắp đĩa quay hộp là hoàn toàn bình thường nhé còn đây là một hộp câu chuyện đây nâm châm sẽ hít đây đấy tôi sẽ thử cho anh em hai bộ hột này anh em nhé để em thấy được cái độ hiệu quả của nó thì đây nó là một cái máy đánh tài xỉu nhịp mới nhất hiện nay thì với cái đánh máy đánh tài xỉu này anh em chỉ cần mang theo cái máy này vào tất cả các sân chơi các sòng suối Đấy, anh em đều thể chơi được hột gì cũng được hay nắp đĩa gì cũng được anh em nhé cái máy này thì nó được sử dụng hai cục pin tiểu đây cái pin này rất là sẵn anh em nhé 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít hết pin thì em thay pin cho tôi Đấy, rất là thuận tiện em nhé Đấy, thì ngay sau đây tôi sẽ à, test thử cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó anh em nhé thì à, vì là làm clip thì tôi cũng xin phép là à, để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp rung của nó đây nó công tắc bật mở đây em chỉ cần bật công tắc đi là được ok anh em lưu ý nhé máy báo một rung, anh em mới xỉu máy báo hai rung, anh mới tài cho tôi máy báo một rung đây anh em mới xỉu của tôi xỉu này 10 nút Đấy, hột gì cũng được nhé em đến sân chơi chỉ cần mang theo cái máy đánh tài xỉu này và ngồi ở vị trí một mét rưỡi đổ lại làm sao tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được và nó sẽ phân tích nó báo cho em biết được tài hay xỉu máy báo một dung anh em ấy xỉu của tôi xỉu này 8 nút đấy sân chơi với sóc dài đều được em nhé đấy máy báo một dung anh em xỉu báo hai dung anh em tài tôi máy tiếp tục báo một dung đây anh em đánh chỉ của tôi chỉ của này 10 nút cái máy này ấy, chống mọi tiếng ồn để giúp anh em vào sân chơi của ồn anh em đều có thể chơi được em nhé à, không ảnh hưởng gì em nhé đấy. đấy nên anh yên tâm nhé em vào bất cứ sân chơi nào chỉ cần tai em nghe được thì máy để trong người sẽ nghe được em nhé đấy đấy thì anh em quan tâm tới cái thiết bị đánh tài xỉu mới nhất của năm 2020 này anh liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này ok thì đây là bộ hỗ trợ nhé tôi sẽ thử nước muối cho anh em này đấy anh em lưu ý nhé là không cần phải chạm tay vào hộp anh em nhé anh em chỉ cần mang theo cái máy này tới thôi đây tôi sẽ chuyển sang một công chuyện và tôi sẽ cầm trên tay nhé đấy cái máy rung rất là êm nhé anh em yên tâm